Xin chào quý vị các bạn. Những sai lầm phổ biến trong đầu tư chứng khoán. Ở trong thời gian vừa qua thì à, Dũng à, chia sẻ với chúng ta năm cái sai lầm phổ biến trong à, đầu tư chứng khoán mà chúng ta cần phải biết để chúng ta tránh để trở thành nhà đầu tư kiệt xuất để trở thành nhà đầu tư thành công. Và chúng ta đã được Dũng chia sẻ hai sai lầm đầu tiên đó là sai lầm khi mà chúng ta mua thị trường trong xu hướng điều chỉnh và đặc biệt là trong cái chu kỳ giảm giá cái tầm thứ hai là chúng ta mua quá nhiều cổ phiếu chúng ta là cơ cấu danh mục nó quá nhiều và dẫn đến chúng ta gì à, khó đưa ra cái quyết định để chúng ta giữ được những cổ phiếu tốt nhất hoặc những cổ phiếu mà chúng ta gọi là những cổ phiếu tiềm năng và hôm nay chúng ta đến một cái sai lầm thứ ba đó là chúng ta mua trung bình giá xuống à, tại sao mua trung bình giá xuống lại là sai lầm và ở đây muốn mong là các bạn sẽ hiểu rõ về cái tư duy trong cái video hôm nay để các bạn có hiểu rõ hơn là làm thế nào để chúng ta mua cổ phiếu đúng điểm, làm thế nào để chúng ta tránh những sai lầm trong đầu tư chứng khoán. Đây là một trong những cái chuỗi video để Dũng giúp cho anh chị em và các bạn hiểu rõ hơn về thị trường chứng khoán, hiểu rõ hơn là thời điểm nào chúng ta tham gia, thời điểm nào chúng ta cần phải rút ra và tránh cái chuyện sai lầm phổ biến mà chúng ta gọi là những sai lầm rất là cơ bản trong đầu tư. Nhưng chúng ta đã biết rồi một cổ phiếu để tăng được thì nó gì ạ? À? Nó cần những cái giai đoạn bốn giai đoạn khác nhau. Giai đoạn đầu tiên chúng ta là giai đoạn 1, đó là giai đoạn tích lũy sideways đi ngang. Ở giai đoạn này thì cổ phiếu gần như là gì ạ? À? Nó chưa có cái tiềm lực tăng trưởng mạnh nên chính vì vậy thì chúng ta gọi là giai đoạn chúng ta là sideways và những cái giai đoạn này nếu cổ phiếu mà nó không có tiềm lực hay là cái cái những tín hiệu tích cực về cơ bản về lợi nhuận về doanh thu về gì ạ à, về những cái à, thị trường chung hoặc là những cái nguồn lợi khác thì thường là cổ phiếu rất khó để đi tiếp vào giai đoạn hai nên chính vậy thì thị trường để đi chuyển sang giai đoạn hai thì chúng ta thấy là những cái tín hiệu về tích cực về gì ạ à, về doanh nghiệp về gì ạ à, lợi nhuận về doanh thu dẫn đến chúng ta thấy là bước ra một cái giai đoạn tăng trưởng EPS rất là cao và đây chúng ta gọi là giai đoạn 2 giai đoạn cổ phiếu bước vào một chu kỳ tăng trưởng rất là nhanh sau khi cổ phiếu bước vào tu chu kỳ tăng trưởng nhanh thì cổ phiếu bắt đầu chuyển sang một giai đoạn đó là giai đoạn uh, phân phối hay là giai đoạn cổ phiếu uh, nó đến tăng trưởng bão hòa vậy khi mà cổ phiếu tăng trưởng bão hòa thường gì ạ nó sẽ gì ạ cổ phiếu sẽ không đi nữa, lên nữa và lúc này nhà đầu tư tổ chức họ bắt đầu bán ra hay là giai đoạn này là giai đoạn cổ phiếu mất đà tăng trưởng vậy khi mà cổ phiếu mất đà tăng trưởng thì cái việc mà nhà đầu tư chúng ta thấy là cổ phiếu bắt đầu nó rơi và cái quá trình rơi ở phía dưới này chúng ta mua và ở trong cái giai đoạn uh, giai đoạn 4 này cổ phiếu tiếp tục đi xuống bởi vì lúc này là những cái tin xấu tiếp tục uh, đưa ra những cái tin xấu mà chúng ta gọi là uh, mà nó không ảnh không hỗ trợ cho cổ phiếu đi lên và khi mà lợi nhuận nó không đạt kỳ vọng thì cổ phiếu bắt đầu giảm rất mạnh vậy nếu chúng ta mua trung bình ở trong giai đoạn đi xuống như này thì điều mà nhà đầu tư sẽ gặp phải đó là chúng ta bị thua lỗ rất nặng chúng ta sẽ lấy đến một cái bài toán tương tự như này để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về thị trường đầu tiên chúng ta sẽ lấy một cái gì ạ nếu các bạn đầu tư giả sử đây là chúng ta đầu tư khoảng là 100 nghìn à, 100 nghìn đây là cái à, à, tượng trưng thôi ạ thì các bạn biết rằng là nếu các bạn gì ạ bị thua lỗ 5 phần trăm thì các bạn cần phải gì ạ lấy lại hòa vốn là lãi 5,3 phần trăm hòa vốn trong trường hợp nếu chúng ta lỗ một con số cao hơn một chút đó là 25%, tức là khoản lỗ của bạn lợi nhuận à, tức là cái bạn còn lại là 75 75.000 thì khi mà bạn lấy lại được 100 100.000 đồng thì bạn cần phải lãi bao nhiêu ạ? À? 33%. Và quá cái trình này nó tiếp tục uh, kéo dài nếu trong trường hợp à nếu bạn lỗ 40% thì cái tỷ suất lợi nhuận của bạn 67%. Ngược lại nếu bạn lỗ gì ạ? À, 50% thì tỷ suất của bạn nó lên đến là 100%. Trong trường hợp nếu các bạn sử dụng margin đúng không ạ? Sử dụng margin thì ở trong loại này thì điều gì diễn ra? Nếu các bạn sử dụng margin thì các bạn chỉ cần lỗ 25% thôi thì tỷ lệ thua lỗ của bạn nó lên đến 50% lợi nhuận. Và điều gì diễn ra nếu gì à, bạn sẽ bị mất toàn bộ cái khoản gì ạ? À, lợi nhuận của bạn cũng như khoản bộ cái nguồn vốn của bạn có ban đầu đó là 100.000 đồng. Vậy với nhà đầu tư chúng ta cái việc mà chúng ta trung bình giá xuống mà không biết là cổ phiếu này còn tiếp tục đà tăng trưởng hay không hay là tiếp tục là biết rằng là cổ phiếu này đã gì ạ à, đã dừng giảm chưa thì đây là một nguyên nhân dẫn đến chúng ta gọi là sai lầm phổ biến trong đầu tư thế để chúng ta gì à, hiểu rõ hơn về à, nhà đầu tư chúng ta thường là bắt đáy cổ phiếu ở cái giai đoạn 4 tức là cái giai đoạn mà cổ phiếu bắt đầu nó đang điều chỉnh giảm mạnh này và trong quá trình điều chỉnh này thì thường thì chúng ta đưa ra ba cái gì ạ à, cái bắt trường hợp một là chúng ta gì ạ bắt đáy đợt nhịp một ạ là chúng ta bắt ngay ở trên cái đỉnh mà chúng ta nghĩ rằng là cổ phiếu sẽ tiếp tục liên tiếp nhưng sau đó thì cổ phiếu lại tiếp tục giảm và giảm và chúng ta cũng có thể thấy là một vài trường hợp thì nó tiếp tục kéo lên nhưng một vài trường hợp nó lại kéo dài mất nhiều năm và thậm chí là có những trường hợp nó không tăng trở lại nên đây là một cái gì ạ cái sai lầm rất nhiều nhà đầu tư khi mà cổ phiếu giảm ngay cái đoạn đầu là chúng ta mua vào nên dẫn đến là chúng ta bị thua lỗ rất là nặng trường hợp thứ hai là chúng ta cảm giác là cổ phiếu đã giảm khá là sâu rồi ạ khi mà gì ạ à? khi mà cổ phiếu đã giảm khá là sâu rồi thì chúng ta lại bắt đáy ở đây và thường trường hợp này cổ phiếu lại tiếp tục giảm nữa và chúng ta cũng thấy rằng là chúng ta cũng phải trả giá rất là đắt bởi vì cổ phiếu lại tiếp tục giảm nữa và sau khi giảm nữa thì có những trường hợp chúng ta cũng thấy là nó mất khoảng độ 2 năm hoặc thậm chí là nhiều năm nó không lên lại được thì chúng ta cũng thấy là trong trường hợp 1 và 2 chúng ta thấy rằng là rõ ràng là chúng ta đang bị rủi ro rất là lớn trong cái việc mà chúng ta bắt đáy hoặc là mua trung bình giá xuống và trường hợp thứ ba đó là gì ạ? Trường hợp mà chúng ta mua vào đúng thời điểm mà cổ phiếu tạo đáy và sau đó cổ phiếu tăng lên. Vậy trong những trường hợp này chúng ta cần phải nắm rõ được doanh nghiệp, nắm rõ được xu hướng của thị trường chung, nắm rõ được xu hướng của ngành, nắm rõ được cái cốt lõi, cái, kinh tế vĩ mô cũng như là nắm rõ được cái cổ phiếu chúng ta nó có tiếp tục tăng trưởng hay không. Và cái trường hợp thứ ba này thực sự là nó rất là khó với những nhà đầu tư chúng ta không nghiên cứu về thị trường Ờ, không nghiên cứu về doanh nghiệp không nghiên cứu hoặc là hiểu sâu về ờ, doanh nghiệp nên cái việc mà chúng ta lựa chọn cái trường hợp thứ ba nó không phải ai cũng có thể lựa chọn được vậy một chiến lược khác mà chúng ta có thể đầu tư đó là chúng chúng ta đầu tư trong một cái chu kỳ tăng trưởng vậy tại sao chúng ta nên đầu tư chu kỳ tăng trưởng bởi vì nếu các bạn mua một cổ phiếu thì các bạn biết rằng là 40% cổ phiếu sẽ đi theo xuống thị trường chung vậy nếu chúng ta biết rằng là thị trường chung tăng trưởng thì chúng ta mua cổ phiếu trong xu hướng thị trường trung tăng đó là một trong những cái điều rất quan trọng để chúng ta bước vào một chu kỳ đối với chúng ta mua cổ phiếu theo xu hướng theo chu kỳ thị trường trung tăng cái điều thứ hai là các bạn biết rằng là cái cổ phiếu mà đó là cái ngành dẫn đầu cái cổ phiếu mà nằm trong ngành dẫn đầu đó thì rõ ràng là những cổ phiếu đó rất tiềm năng nhưng cái điều quan trọng nhất là bạn phải mua lựa chọn những cổ phiếu đó là những cổ phiếu dẫn đầu cái ngành đó và khi mà mua cổ phiếu dẫn đầu trong cái ngành mà các bạn lựa chọn đó, thì cái điều mà quan trọng nhất là bạn sẽ thấy là cái tỷ lệ thành công của bạn rất là cao nên ở đây các bạn cần phải lựa chọn xem là cái ngành của bạn nó đang được thị trường ủng hộ hay là nó đang được uh, thị trường chấp nhận một cái xu hướng tăng hay không nên ở đây chúng ta cần phải lựa chọn cái ngành và cái điều thứ ba điều cuối cùng chúng ta mới lựa chọn về cái cơ bản cổ phiếu bạn có tốt không bởi vì cơ bản mà nó tốt nhưng uh, xu hướng của ngành nó không tăng uh, thị trường chung nó cũng không tăng thì cổ phiếu của bạn cũng không lên được chúng ta ví dụ như điển hình như một cổ phiếu như là Vinamilk các bạn thấy là cổ phiếu Vinamilk ở những giai đoạn năm 2009 linh 10 thì chúng ta biết rằng là nếu chúng ta mua cổ phiếu trong loại này thì cổ phiếu nó mua năm 2011 12 13 14 và nó chúng ta đã có một cái chu kỳ rất là dài cổ phiếu bắt đầu bước vào một chu kỳ tăng rất là mạnh nhưng tuy nhiên thì bắt đầu chuyển sang năm 2018 cổ phiếu chúng ta bước vào một chu kỳ giảm và quá trình chu kỳ giảm này nếu chúng ta gì ạ à, vẫn nắm giữ cổ phiếu ở cái giai đoạn đầu gì ạ dạ, à, bắt đáy ở giai đoạn đầu của năm 2018 thì đến bây giờ là chúng ta đang gì ạ à, có khoản lỗ rất là nặng chúng ta lỗ ở hai cái vị thế vị thế thứ nhất là chúng ta lỗ về tiền mặt nếu chúng ta đầu tư vào nhưng vị thế thứ hai là chúng ta đang mất cái chi phí cơ hội chúng ta mất rất nhiều chi phí cơ hội bởi vì đáng nhẽ nếu chúng ta đầu tư vào những cổ phiếu bất động sản cổ phiếu chứng khoán và cổ phiếu ngân hàng trong thời gian năm 2021 thì chúng ta đã có một khoản lợi khá khá rồi nên chi phí cơ hội là một trong những cái chi phí đáng để chúng ta gì ạ cần phải thay đổi cái tư duy của mình bởi vì trong đầu tư hãy đầu tư theo xu hướng của dòng tiền xu hướng thị trường chung xu hướng ngành và đặc biệt là nếu cổ phiếu chúng ta là cổ phiếu tăng trưởng thì điều gì dễ diễn ra một cổ phiếu Dũng muốn gửi đến anh chị em để chúng ta nhìn rõ hơn về cái kịch bản có thể diễn ra cổ phiếu này trong thời gian tới đó là cổ phiếu ngân hàng các bạn thấy là trong chu kỳ trước cổ phiếu ngân hàng này à, cách đây khoảng độ một vài tháng nó bắt đầu chu kỳ tích lũy sau đó thì à, kết quả kinh doanh tốt nó được tăng trưởng rất là mạnh và sau quá trình tăng trưởng này thì các bạn biết là cổ phiếu đã được phân phối và trong quá trình phân phối này nếu các bạn nếu theo dõi về kết quả kinh doanh cũng như là à, nợ xấu của ngân hàng này à, đến cuối tháng 12 chúng ta đang tháng 12 à, năm 2021 thì nợ xấu này đang được gia tăng và việc mà gì ạ, nợ xấu gia tăng và nếu cái nợ xấu này không được giải quyết thì chúng ta biết rằng là năm 2022 cái khả năng cổ phiếu này có thể bước vào một chu kỳ giảm khá là mạnh ở đây Dũng muốn nói rằng là tại sao cổ phiếu này nhiều khả năng bước vào chu kỳ giảm mạnh bởi vì thứ nhất là chúng ta nhìn thấy ở phía trên này về cái biểu đồ kỹ thuật thì chúng ta biết là cổ phiếu này nó đang ở giai đoạn uh, chúng ta gọi là phân phối bởi vì thứ nhất là chúng ta nhìn là nợ xấu đang gia tăng cái thứ hai là chúng ta nhìn thấy rằng là dạ, cái khả năng nợ xấu này tiếp tục gia tăng trong những quý tiếp bởi vì chúng ta biết rằng là uh, thực ra là ngân hàng chúng ta đang được khoanh nợ một số cái gì ạ khoản trả nợ mà các doanh nghiệp đang phải dạ, đáng nhẽ phải trả rồi nhưng do nhà nước chúng ta có một phần chúng ta gọi là bảo lãnh à, giúp cho cái khoản nợ xấu đấy chưa được phình ra cái điều thứ hai là cổ phiếu này nó đang gì ạ à? cái lợi nhuận của nó lợi nhuận của nó cái khả năng tăng trưởng trong thời gian tới sẽ là thấp đi rất nhiều thứ ba nữa là chúng ta thấy rằng là cơ cấu cơ cấu về vốn tức là vốn chủ sở hữu của cổ phiếu này vừa rồi đã có hai lần chia nên chính vì vậy để tạo ra cái sự tăng trưởng nhanh trong thời gian tới thì điều này nó rất là khó khả thi và cái điều thứ ba là điều quan trọng nhất là cổ phiếu này nếu trong phân tích kỹ thuật và VSA mà Dũng chia sẻ nó là đang nằm trong gì ạ một cái vùng chúng ta gọi là vùng rủi ro rất là cao vậy điều gì các bạn thấy là cổ phiếu này nó giảm và các bạn bắt đáy ở trên những cái vùng đỉnh này và tiếp tục bắt đáy tiếp tục bắt đáy tiếp tục bắt đáy thì điều gì diễn ra và nếu chúng ta tiếp tục bắt đáy và trong trường hợp một số trường hợp thì cổ phiếu nó sẽ giảm đến gì ạ à? vùng 10 18 thậm chí là vùng 14 và sau đó nó có một khoảng thời gian rất là dài có thể là 2 năm có thể 3 năm cổ phiếu bắt đầu mới quay trở lại và đây chính là cái gì ạ chúng ta mất được mất chi phí cơ hội mất chi phí gì ạ à, cái gì ạ lợi nhuận chúng ta trong khoảng thời gian chúng ta giữ được với các cổ phiếu khác và điều quan trọng là nó mất niềm tin vào chính chúng ta nên đầu tư giá trị hay đầu tư trung hạn đầu tư dài hạn chúng ta cần phải nắm rõ được à, cổ phiếu chúng ta nó ở chu kỳ nào nó vận động ra sao kết quả kinh doanh nó ra sao và đặc biệt là xu hướng thị trường chung xu hướng ngành nó có tiếp tục tăng nữa hay không nên ở đây nếu các bạn tiếp tục uh, theo dõi phân tích cổ phiếu ngành ngân hàng đặc biệt là nợ xấu cũng như là những cái tác động của uh, kinh tế vĩ mô tác động ngân hàng trong thời gian tới diễn ra như thế nào thì các bạn có thể đón xem trong video tiếp theo uh, tuy nhiên thì uh, để chúng ta hiểu rõ hơn về cái video này thì Dũng muốn tổng kết ở trong video này như sau ạ thứ nhất là nếu cổ phiếu của chúng ta bước vào một giai đoạn chúng ta ở đoạn phân phối trong một chu kỳ 4 ở phía trên này thì các bạn cũng cần phải hiểu rõ rằng là nếu cổ phiếu bước vào giai đoạn 4 thì cái việc mà chúng ta bắt đáy hoặc là trung bình giá xuống ở giai đoạn 4 này là cực kỳ nguy hiểm nên việc mà chúng ta bị thua lỗ càng bị thua lỗ thì chúng ta gì ạ khả năng gỡ lại càng thấp nên chính vì vậy chúng ta hãy dừng giao dịch và hãy lựa chọn khi nào cổ phiếu tạo đáy để chúng ta biết cổ phiếu tạo đáy thì hãy tiếp tục theo dõi những cái video về VSA chiến lược đầu tư ve để về phân tích kỹ thuật để các bạn hiểu rõ hơn là khi nào cổ phiếu tạo đáy chúc anh chị em à, đầu tư thành công và hẹn gặp lại chúng ta vào video tiếp theo xin cảm ơn